Em từ Mitsubishi xin chào quý anh chị ạ. Hôm nay là những ngày đầu tháng 6 năm 2021 thì em xin chia sẻ với quý anh chị về chính sách giá bán mới với dòng xe Mitsubishi Xpander 2021 ở đại lý bên em. Hiện tại bên em đang có sẵn phiên bản Xpander với đủ màu giao ngay cho quý anh chị nhé. Ờ, vào thời điểm này thì giá xe Xpander 2021 cũng không thể tốt hơn được nữa. Giá xe Xpander hiện tại thì nhà máy đang cho bán là 540 triệu đối với bản số sàn và 614 triệu đối với bản số tự động Ngoài ra với bản uh, ờ, Cross thì đang được uh, bán với giá là 652 triệu Mức giá này thì các xe Xpander còn được hỗ trợ thêm là phiếu nhiên liệu trị giá là 25 triệu đối với bản số sàn và 30 triệu đối với bản số tự động. Còn đối với bản Xpander Cross thì sẽ được hỗ trợ ít nhất là 15 triệu phiếu nhiên liệu. Thì cái ờ, cái, cái phiếu nhiên liệu này thì quý anh chị có thể là trừ trực tiếp vào giá bán. Thì đây là chính sách giá bán từ nhà máy áp dụng trong tháng 6 này anh chị thấy ờ, chương trình này đã tốt chưa nếu quý chị cảm thấy là chưa hài lòng với mức giá này thì ờ, hãy nhấc máy lên và bấm gọi cho em theo số điện thoại là 0936 929 444 để em sẽ hỗ trợ ờ, quý anh chị một ưu đãi còn tốt hơn nữa khi quý anh chị làm việc trực tiếp với em hiện tại thì do dịch covid đang phức tạp nên bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị xem xe và giao tại nhà với quý anh chị ở khu vực Hà Nội còn đối với anh chị ở tỉnh thì thực sự là nó cũng uh, hơi khó nên là mong quý chị thông cảm à, anh chị chỉ cần ờ, cầm điện thoại và alo cho em để đặt lịch lái thử xe tại nhà em sẽ sắp xếp thời gian phù hợp nhất mang xe lái thử đến cho quý anh chị trải nghiệm thử thế chiếc xe này ngoài chính sách giá bán như trên và hỗ trợ từ đại lý bên em thì giá làm bánh xe Xpander số sàn sẽ là 575 triệu tại tỉnh và số tự động uh, bánh tại tỉnh sẽ là, là 650 triệu đối xe với xe Xpander Cross thì giá tham bánh tại tỉnh của nó chỉ còn bây giờ chỉ còn là 705 triệu thôi quý anh chị nhé với mức uh, hỗ trợ này thì ờ, anh chị sẽ còn được hỗ trợ thêm tặng thêm cái ờ, phụ kiện khuyến mại từ đại lý bên em khi uh, ký hợp đồng vào tháng 6 mà bao gồm là gói phụ kiện gồm 3 món đó là dán phim cách nhiệt 3M và trải sàn da công nghiệp và bọc vô lăng nữa quý chị nhé em cũng có cũng nói qua một chút về dòng xe Xpander này để quý anh chị nắm được thì nhiều anh quý anh chị là đây là mua xe lần đầu với dòng xe Xpander này thì chưa biết chưa hiểu nhiều về nội thất ngoại thất và các chữ tính năng của chiếc xe này thì em cũng nói qua để quý anh chị nắm được xe Xpander thì có 5 màu để quý anh chị lựa chọn bao gồm là trắng đen bạc nâu và màu đỏ với màu đỏ này thì chỉ có ở phiên bản lắp ráp thôi và là số tự động quý anh chị nhé còn số sàn ờ, và số tự động bản nhập khẩu thì sẽ không có màu đỏ với bản lắp ráp thì Xpander thì chỉ có số tự động thôi không lắp ráp uh, ờ, số sàn anh chị lưu ý điều đó khi uh, khi mua xe ạ xe Xpander được trang bị động cơ 1.5 lít thì cho ra công suất là 104 mã lực ở vòng tua là 6.000 vòng trên phút xe được trang bị uh, hộp số tự động 4 cấp còn đối với số sàn là 5 cấp uh, với khả năng tiết, uh, tiêu hao nhiên liệu thì cực tiết kiệm ở đường trường số tự động chỉ có tiêu tốn là 5,9 lít Ờ, còn lại đối với lại số sàn thì chỉ có hết có 5,3 lít thôi quý anh chị ạ với bản số tự động đời 2021 này thì có hai điểm nâng cấp giá trị so với đời 2019 phiên bản cũ đấy thì đó là cụm đèn chiếu sáng phía trước là đèn được nâng cấp là đèn led để giúp chiếc xe ờ, cho độ sáng tốt hơn so với đèn halogen đang được trang bị ở số sàn đời 2021 hiện nay và đời 19 thì cũng là đèn halogen quý anh chị nhé toàn bộ ghế ở bản số tự động đã được ờ, bọc da màu đen đưa nội thất màu đen rồi chứ không phải là cái nỉ màu vàng kem như là phiên bản trước đó thì số sàn thì vẫn là cái nỉ thôi quý anh chị nhé về kích thước tổng thể thì xe có kích thước chiều dài là 4.475mm, chiều rộng là 1 750 mm và chiều cao là 1.730mm. Với bán kính quay vòng thì xe này cực kỳ nhỏ, chỉ có 5,2m thôi. Rất tiện để quay đầu trong đường nhỏ hẹp. Ờ, đặc biệt là khoảng sáng gầm xe của xe Xpander này rất cao lên đến 205mm Ưu điểm này sẽ làm giảm việc à, va quệt gầm với à, mặt đường xấu. Một ưu điểm nữa của dòng xe Xpander này là khả năng gập ghế linh hoạt của chiếc xe ở hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. À, ngoài chức năng chở 7 người thì những ờ, những lúc không có người thì chở hàng hóa thì chủ xe có thể gập hai hàng ghế lại tạo thành một mặt phẳng để chứa được nhiều đồ cồng cành quá khổ so với những à, chiếc xe khác hoặc với những gia đình mà đi ra ngoại thì việc gập hai hàng ghế này kết hợp với một những đệm hơi nữa sẽ biến không gian hai ghế này trở thành một chiếc giường nghỉ ngơi ở ờ, rất lý, lý tưởng đấy ạ nói đến dòng xe Mitsubishi thì không thể bỏ qua được hệ thống ờ, điều hòa làm mát trong xe tuy là điều hòa chỉnh cơ thôi ở ờ, cái xe Xpander điều hòa chỉnh cơ nhưng với lại hai dàn lạnh giúp chiếc xe làm mát nhanh và sâu đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức này thì Ờ, lên một chiếc xe mà rộng rãi và mát mẻ đem lại cho người ngồi bên trong xe thực sự là thoải mái và đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều so với những chiếc xe sedan mà uh, thấp đấy. Cùng phân khúc giá tiền hơn 600 triệu anh chị thấy có chiếc xe nào mà rộng rãi mát mẻ hơn chiếc xe Mitsubishi Xpander này không ạ? hệ thống ờ, giải trí trên xe thì với số tự động sẽ được trang bị là màn hình cảm ứng 7 inch có tích hợp là Apple Car và Android Auto giúp chiếc xe dễ dàng kết nối với điện thoại thông minh và bản đồ dẫn đường. Về tính năng an toàn thì chiếc xe Xpander 2021 này được trang bị là túi khí đôi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, ờ, trợ lực phanh khẩn cấp và hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo. Đây cũng là những tính năng an toàn đáng chú ý trên chiếc xe Xpander này. Ờ, video đến đây là kết thúc để hy vọng là qua video này thì đã cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết tới quý anh chị Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.